Món kho quẹt chấm rau này nè, thật sự là ăn không bao giờ thấy ngán hết trơn á Mà mình chắc hẳn là ai cũng đã từng ăn cái món này rồi Mình chỉ cần đi chợ mua một ít rau củ và một cục mỡ heo là có ngay một cái bữa cơm ngon rồi nè cái phần mỡ heo này nè thì mình sẽ cắt hơi to một xíu để một tí mình phi tách mỡ thì nó sẽ không có bị teo nhỏ quá hôm nào mà chán ăn thịt cá rồi á, thì mình sẽ làm cái món này ăn bắt cơm dễ lắm luôn á rau củ thì mình sẽ sơ chế và rửa nước muối cho nó sạch sẽ ha chuẩn bị xong hết á, thì bây giờ mình sẽ đi thắng tấp mỡ nha thường á, thì mình sẽ để cái phần mỡ nó thật là ráo nước thì mình mới thắng tấp mỡ chỉ đơn giản vậy thôi mà mình cũng đã hạn chế được cái việc bắn dầu rất là nhiều luôn rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm cái phần khô quẹt nha đây thì mình có hành tỏi và mình sẽ phi cho nó vàng thơm làm cái món này cũng dễ lắm mọi người chỉ cần nêm nếm theo khẩu vị của mình cho phù hợp còn nếu mà ai chưa làm á, thì có thể tham khảo theo công thức trên nha khi mà thấy cái phần khô quẹt của mình hơi sệt lại rồi thì mình sẽ cho thêm ớt nè tiêu và tấp mỡ vào cuối cùng là rắc thêm một ít hành lá vào nữa vậy là đã xong rồi đó bây giờ thì mình sẽ đi luộc rau ha thường á, khi mà luộc rau á, thì mình sẽ cho thêm một xíu đường và một xíu muối để khi mà luộc xong á, rau của mình vẫn còn giữ được cái độ xanh mà khi ăn á, thì mình cũng cảm thấy ngon miệng hơn nữa phần tóp mỡ trong kho quẹt á, vừa béo vừa thơm chấm kèm với rau xanh ta nói nhất cái nách luôn